À, chào mừng các bạn quay lại kênh Phan TV Thì uh, cũng lâu rồi mình không ra các clip liên quan đến chủ đề trồng rau sạch bằng dung dịch uh, thủy canh hữu cơ Thì hôm nay tiện mình uh, có đi qua thăm nhà một người bạn của mình Anh rất thích trồng cây uh, thủy canh bằng dung dịch hữu cơ Nên là mình có quay lại một số clip hình ảnh đẹp về vườn rau của bạn mình Và cũng có một số cái chia sẻ của anh bạn mình về uh, về cách trồng cây Thì uh, tiện đây mình chia sẻ luôn cho mọi người nha clip này hy vọng mọi người uh, thích video này nếu thích thì các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh mình nhé cảm ơn các bạn nhiều quay vườn của chú Diệt nè hoa hoa gì hoa hành ủ hành mà ra hoa luôn hả hành ra hoa luôn kìa à dâu đó dâu đó nó dâu á có nghề tưới việc tưới rồi chứ à, cái này cái này tưới theo tỷ lệ nào ta ông cứ pha theo cái tỷ lệ của bố một phần bốn trăm á à là dạ, đừng có đậm nè cứ như bố thôi vừa vừa không có tốn dinh dưỡng nữa ờ. à quá mà nó nó lên nó lên xăng nó thằng kia nó lên rồi chờ tí chờ tí rồi đi đi cái cải này là cải gì vậy cải keo quá. cái keo hả ồ keo này là anh hoài đúng không chỉ có bích lá à. nó to lên nếu mà ở nhà mà thấy là sân thượng cứ trồng mấy cái thùng xốp này ăn hoài là ngon mà này là bổ nhất là các loại cải rồi Ừ. à, một cái này là ông mua hạt giống rồi ông thả đâu ờ, tôi mua cây con tôi bỏ luôn cho nó nhanh à. có sẵn rồi không thì nó phải hai ba tháng rồi nó mới to cỡ này ừ. cái con này mình mua xong nó ship về cho mình hả à, cây thì một chậu nó 15 ngàn á à. to luôn to đục luôn chậu té <laughs> cho cho bay lên người ba nha ờ, cây à. luôn húng quế cây này ngon lắm Ủa quả này là cải cây đúng không? không phải cây cây đâu đây là cải à, cái bay xin choi gì á ừ. cải nó giống à, cải thế thế nó giống cải trung quốc nhưng mà nó là ngon lắm à. nó mềm lắm mềm xèo à ăn mềm lắm cái này là nấu canh này là anh sống luộc tí là chấm thì dầu là hết sảy ừ. luộc tí là mấy cây này à, hồi tết về nó vô nó nó gần chết hết rồi mày hồi xưa giờ không tưới nước nó béo ra đâu coi bên kia đi nữa qua coi quay cái clip coi cái một cái cây con này bỏ luôn á nó có khả năng bị nhạt rổ á tôi tôi không trồng đó tôi thích trồng thằng bio này nó khỏe nhất à. à. bio này nó lên à, consistent nhất rồi lên đều như cái này mình phải đục lỗ ở dưới đúng không à đục đục tới khoảng khoảng 15 à, 20 phút á à. xong được cái trụ này cái này là, là, là cái này là ông tự khoan luôn không? À, khoan ở dưới khoan cái nhũ của chú Trang thì nó lên xanh, xanh à. nhưng mà nó chỗ nó được cái là nó tiết kiệm điện cứ như là nó bóng trụ làng mài mà có một cái bơm mà chỗ này là con chú Trang này hả? À, chỗ giống ờ, chú Trang á, có tay á nhưng mà cái này chỗ này thật ra là Bù, cái, cái, cái, cái rễ nó cái rễ nó dữ vậy ờ, rễ nó khít lắm <laughs> Ôi, con rễ nó ghê không? À, không nên rút ra, rút ra là... Rút ra, rút vô, <laughs> lúc ra là hư luôn cái cây à, đây là cải, à, cải ủa sao không trồng bên này vậy thằng đó nó bị ngạt tôi gác tôi bỏ qua đây nè nên nó mát này nó mới quéo quéo nè một bữa lên uh, cái thằng này trụ này <laughs> siêu bị đẹp luôn cái này trụ này đẹp lắm cái này ở dưới ông bơm đặt cái lọc nữa mà nó không bị nghẹt à, à, à đúng đúng rồi mà hơi lười quá à, chứ cái này trồng năng suất à, thôi này lại, với lại cái cây con á thằng này nó nó nó có vấn đề là gió nó thổi nó bay à. thằng này đây thằng này nó cái, cái trụ nó cứng à. nè có một trụ à, thằng này nó cứng nhắc nè à, nó không không có bay ờ à, cái này có khi nó bay thì gió nó khỏi bay đúng mà hồi bữa bỏ ngoài nó bay quá trời quá đất luôn à với tại nó có bốn trụ mà nó hứng à, gió nhiều hơn á gió nó gió nó thổi nó thổi nó thổi bay bay mấy cái cái rọ này ra nè Ồ, mà chùm này có sợ thiếu sáng ta không không, không thiếu đâu trời nắng này ừ. nắng như quỷ mà nó còn lên được không nhưng mà để đây với để ngoài cái nào lên ngon hơn ở trong này nó chống giật gió nhất là nắng quá là nó sắp quéo rồi đúng không à, gió nó thổi nó thì nó gãy thôi à. thằng này ờ, nhờ nó cản là nó mới lên được á à. cái này mới, mới, mới để cái, có cái này thì nó cản thì nó mới lên được á chứ không là ờ, chết có tính xếp thêm một cái này nữa không đang tính là làm cái một trụ giống như thế này nè tôi trồng luôn cái à, cái keo rồi đó ăn cho nó đã à. còn trên công ty bây giờ nó cũng lên ngon lắm à, à công ty thì không bằng ở đây à. công ty nó, nó không bằng ở đây tại à, sàn nó nóng á mấy bữa mà ăn cái cái cái, cái bacon joy á ngon mọi người kêu ngon quá trời luôn ừ. cái bacon joy còn thằng này cũng được thằng kẻ thiện này cũng cái cái để dũng là ngon đã xoay